nội dung đầu tiên ta đi tìm hiểu đó là công thức tính diện tích hình tròn cho đường tròn tâm O bán kính R thì diện tích hình tròn là ký hiệu S là diện tích của hình tròn bán kính R thì được tính theo công thức là S bằng pi R bình. Được chưa nhỉ? Dần diện tích hình tròn chúng mình được làm quen từ năm lớp 5. Các bạn lưu ý nhé. Bạn nào mà chưa nhớ được công thức diện tích hình tròn là phải xem xét lại nhá. Nhớ chưa nào? Thế thì khi mà tính công thức diện tích hình tròn nó là pi r bình. Thế thì pi nó là một hằng số cho nên là khi mà tính diện tích ta vẫn để pi các con nhé. Trừ trường hợp là bài toán yêu cầu làm tròn đến chữ số thập phân thứ bao nhiêu thì lúc đấy là bạn à nhân pi vào thì mới làm tròn. Các bạn lưu ý nhé. Đó là công thức tính diện tích hình tròn. À, cô cho mình cùng nhau đi vào nội dung tiếp theo, đó là công thức tính diện tích hình quạt tròn. Thế hình như thế nào là hình quạt tròn? Thế thì bây giờ cô cho đường tròn tâm O bán kính R. Lấy hai điểm A và B trên đường tròn, nối OA và OB. Thế thì lúc này ta được hình giới hạn bởi à bán kính OA, bán kính OB và cung nhỏ AB. Được chưa nhỉ? bán kính OA, bán kính OB và cung nhỏ AB hình giới hạn 3X. À, hạ 1, 2 và ba yếu tố đó